Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay vùng thấp nóng phía Tây sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng hơn về phía nước ta. Vì thế không chỉ các tỉnh ở phía Tây mà cả phía Đông Bắc Bộ đều có nắng mạnh và nhiệt độ sẽ tăng cao hơn so với ngày hôm qua. Nhiệt độ trưa chiều ở các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái hay Hòa Bình phổ biến từ 36 đến 38 độ. Ngay cả ở phía Đông Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội, mức nhiệt cao nhất trong ngày cũng phổ biến từ 34 đến 36 độ, cục bộ có nơi còn cao hơn. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 6 tháng 5. Từ ngày 7 tháng 5, nắng nóng giảm dần. Còn tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, nắng nóng sẽ kéo dài thêm một ngày nữa. Từ đêm 7 sang ngày 8 tháng 5, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ yếu tràn về kết hợp với hội tụ gió trên cao sẽ gây ra mưa rào và rông diện rộng cho Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa mưa to. Với Trung Bộ hôm nay vùng nóng ở miền Trung sẽ mở rộng hơn xuống Phú Yên và lan xuống phía biển khiến cho cả một dọc miền Trung từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên đều xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt từ 35 đến 37 độ. Còn đối với khu vực Khánh Hòa xuống đến Bình Thuận, hôm nay cũng có nắng cả ngày, nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ dừng lại ở ngưỡng 34 độ. Dự báo đợt nóng này tại Trung Bộ cũng sẽ kéo dài đến hết ngày 7 tháng 5. Sau đó từ đêm 7 mưa vừa mưa to cũng xuất hiện trở lại, tập trung nhiều ở khu vực Bắc miền Trung. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nắng nóng do đó sẽ tạm thời thuyên giảm. Còn ở phía Nam, khối khí nóng ổn định bao trùm toàn khu vực vẫn đang tiếp tục gây nắng mạnh và khô nóng. Trong đó Nam Bộ hôm nay trời nắng gắt từ sớm, mức nhiệt trưa chiều ở ngưỡng 35 đến 37 độ, một số nơi ở khu vực miền Đông còn trên 38 độ. Còn với khu vực Tây Nguyên cũng có nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Cũng từ khoảng ngày 7 tháng 5 mưa có khả năng xuất hiện nhiều hơn do gió Tây Nam hoạt động tập trung chủ yếu về chiều tối và nền nhiệt độ giảm dần, Thời tiết dịu đi so với những ngày trước đó.